như lúc đầu em đã nói đấy ạ, bộ hột tài xỉu cây hay còn gọi là hột tài xỉu mắt hí này nó hoàn toàn không tang tích. Vậy nên là bây giờ em sẽ test thử cái phần tang tích cho các bác. Đây, đầu tiên là em sẽ dọi đèn. Hột trăm. Đây, em dọi đèn mặt năm. Này, xong không các bác? Được chưa ạ? Với cái bộ hột tài xỉu cây hay gọi hột tài xỉu mắt hí này em bao cho các bác ăn thua chảy hột bây giờ em test thử nam châm nam châm thì em sẽ test luôn cả nắp chén hột à, nam châm hoàn toàn không hít về phần nước muối thì là vì thời lượng video cũng có hạn vậy nên là các bác nào mà muốn trực tiếp test nước muối cứ alo zalo cho em em sẽ test thử nước muối cho các bác đầy đủ tan tích luôn và với cái bộ hột tài xỉu cây hay hột tài gọi là hột tài xỉu mắt hí này khi đi chơi tại các sòng sới nó dành riêng cho các bác tay cái các có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình lên tài xuống xỉu theo ý muốn của mình và đặc biệt với cái bộ hột tài xỉu cây này nó sẽ chống được máy phân âm nghe mặt hột bây giờ máy phân âm nó đang làm mưa làm gió trên thị trường vậy nên các bác khi mà chơi cái bộ hột tài xỉu cây hay bộ hột gọi là bộ hột tài xỉu mắt hí này các bác sẽ không còn sợ máy phân âm nghe được mặt hột hay là thầy thợ nữa các anh nhá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 đó bây giờ em lên tài này đó lên tài bây giờ lại xuống xỉu này đó xuống xỉu bây giờ em sẽ lắc giữ xỉu cho các bác một xỉu hai xỉu ba xỉu được chưa ạ xỉu rồi đúng không bây giờ các em lại lên tài này